Welcome Chu Ốc Ngố Channel Thì á, hôm nay chúng ta lại đến với chuyên mục đó là reaction Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình là hãy xem clip uh, cô gái ma mặc áo đỏ ở bên Hồng Kông đi Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với clip reaction đó Xem nó như thế nào Và mình cũng có uh, à, tuyển tập thêm vài clip hay ho nữa Để xem chung với anh em Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào clip rồi nhá Rồi với skin thám tử hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau à, xem và giải mã sơ sơ thôi nha Vì mình thấy rất là nhiều người làm rồi Còn à, đây là theo quan điểm của ốc Sau bao nhiêu năm tìm hiểu và làm những clip thuộc dạng như thế này Rồi à, Bây giờ chúng ta sẽ chạy clip Đầu tiên á, mình xin bấm dừng một cái nha à, Khúc này thì mình thấy à, người ta soi vô cái găng Nhưng mà mình là để ý á ở đây là được quay vào 1988 hay 1998 vậy ta hay là một cái mã số của đoạn phim à 1998 mọi người nhá vào tháng 3 rồi đây là một nhóm thì à, vừa vô có anh kia và chị này đó cười nhe răng ấy. <laughs> đấy rồi tiếp thôi yes đây là khúc phân tích của bên kia Hàm răng à Nói là chắc có nghĩa là ông này có hai cái răng nanh Thì uh, ok Rồi mình cứ xem này xem như thế nào Clip tiếp theo thì nó cũng đang nằm ở uh, Hồng Kông Chúng ta đang xem có uh, cái, Mình thắc mắc cái một cái điều này nha uh, chưa chưa chạy clip mà mình đã có một cái thắc mắc là một hai ba ba người đang nhìn vào camera thì có lẽ là lúc này camera mới được đặt và những người này cũng đang khá là tò mò Đấy. xong à, thật ra, à không phải là nhìn vô camera mọi người à, mà do là <laughs> cái camera hồi xưa nó chất lượng kém quá <laughs> nên nhìn xa mà nó hơi bị nhẹ nhưng mà mình không thích quả nhạc này rồi let's go Ờ. ok có một người phụ nữ đang đi rồi, anh đang đứng đứng ngó à wow cái này mới là khiến mình nổi da gà nè tại vì à, do cái công nghệ thời xưa cái công nghệ mà cái thời đại đó thì cắt ghép cũng hơi căng đấy à, và anh này thì không có chân anh em ạ đây đây mới đích thị là ma nè mọi người thấy không nó chỉ tới cái ống quần thôi nó sẽ cắt cái phần này ngang coi luôn nó chỉ có cái ống quần chứ nó không có hề có cái chân như bên kia đấy Ồ. <laughs> nhưng mà tôi cực kỳ không thích quả nhạc này luôn á mọi người what the hell ui tôi lại từ dưới tôi lại lên tôi không thích quả nhạc này xí nào hết còn mẹ đó rồi chúng ta sẽ đến với video tiếp theo <clears throat> video này á có thể cho chúng ta thấy cái tiêu đề là anh em đã hiểu rõ rồi đúng không đó là Real Cartoon Cat tin là xin tin hay xin tin gì đó tôi không biết nhưng mà nói chung á là uh, nôm na cho anh em hiểu uh, Cartoon Cat có thật đó mình xem ờ, clip này chắc chắn là mình thấy Cartoon Cat sẽ có thật và được kênh Paranormal World tổng hợp thì à, anh này có ghi là nếu lấy clip này để mà gọi là sao ta ghi action hay là làm dữ liệu gì đó thì phải à, nói tên kênh hoặc là đọc cái gì đó đọc tên của anh đó một ít nhất là một lần rồi chúng ta sẽ tới chuyên mục ghi action thôi mình nghe nói clip này nó thật lắm mọi người thật tới mức mà không thể nào tả được luôn ok let's go đây là một ông ờ, bác à, hello hello chú hello chú Ê, chào chú nha rồi chú vừa chào chào đấy rồi I just came here five minutes ago and I ôi cái hiệu ứng gì mà thật vãi vậy mình nhìn là mình không biết ghép luôn á mọi người nè trời mình nhìn là mình không biết ghép luôn nha mà có tiếng mèo kêu son ấp phách đàng hoàng là âm thanh hiệu ứng rồi đó à. ôi ôi không lộ bóng luôn evil cat à ổng nói là ổng vừa mới nghe được cái âm thanh của một con mèo quỷ quái like an à. evil mewing ok from here I don't know what he's going và ổng ờ, nói là có một con quỷ ờ, mới xuất hiện ở, ở gần đây thì phải mình ổng nghe gì đó what is that I'm gonna look for see if I can see something à, hình như là lúc Paul là tìm kiếm đúng không à, ổng nói là ổng đang tìm kiếm à nhiều cái mình nghe mình không thể hiểu được nhưng mà mình chỉ đoán được một số thôi mình chỉ hiểu được phân nửa à đang nghe tiếng mèo gầm gừ à, hết hồn anh em cứ tưởng đó là nó kêu mẹ mấy mẹ mèo meo rồi tiếp thôi hơi mắc hứng nhưng mà mình thật sự mình phải bấm đứng lại vì những cái đó nó đang ở bên trong ok bấm lộn nút bấm lộn nút series em mình muốn bấm âm thanh to lên đấy rồi hết được rồi sao nữa Để sao? trời ơi nó thật quá mọi người ạ à. oh holy shit Ho, con, con mèo của mình bị đứng luôn rồi mình gặp con mèo đó là mèo này đứng luôn rồi trời ơi là trời thật sự luôn ấy mà tôi bị sốc tinh thần luôn mọi người mình mình mình có thể xem lại mình có thể xem lại ok oh! oh god oh. xong chúng ta lại đến với uh, những video tiếp theo để coi những cái uh, pha ghi lại cartoon cách có thật đó mọi người nhớ nha có thật nha đó và cũng là ở uh, Paranormal World Ok Let's go Xem xong tôi dễ sốc tinh thần lắm mọi người ạ à. Đây là clip đầu tiên đang được quay ở gừng, cũng gừng khá là đẹp Mình thích cái gừng như thế này Nó có những cái gừng vàng bên đây nè anh em Khá thích Ước gì mình có một ngôi nhà ở ngoài đó Và bảo ghép là tôi quýnh cho đó nha Cái này là không có ghép nha Đó Thiệt đó Thiệt đó Ờ <laughs> Thiệt Nhiều Nhiều uh, Xin lỗi mọi người mình đứng lại cái này nha Nhiều cái gì reaction thành á tôi nói rất là nhiều Vì tôi phải phân tích Còn những cái video này á tôi chỉ biết ngồi mẹ cầm cái mồm lại mà coi thôi mọi người hiểu không Mình chỉ có gì cầm mồm mà coi và cười thôi Ok clip tiếp theo clip đầu thì mình phân tích mình nói hơi bị nhiều còn mấy clip này chắc mình nghĩ là mình không cần phân tích đâu nó thật quá thì mình không thể nào mình phân tích được nữa rồi nó quá thật luôn chân thật như là bullshit vậy ôi lại là ông này nữa hả ôi ông này mà ổng mà quay vẫn là tiếng mèo mọi người ạ à uh, sóng da vậy à năm clip rồi đó tôi nghĩ là đây để năm clip là chắc chắn là ổng năm cái luôn á hmm. không có gì hết à, mẹ dùm sờ ke hết hồn ờ vẫn là giọng của ổng anh em à ổng đã sống sau ờ, ba clip clip này thứ ba đúng ờ, không với clip trước nữa là bốn clip rồi cameraman bắt tử nhá Really không weird. lại là ổng <laughs> mà mấy cái này cô <laughs> tôi không thể nào tôi nhịn cười được tôi lỗi anh em nha But it was really weird, Rồi chúng ta cứ kìm tiếp tôi nha. Uh, à, I'm gonna look around here. Ông nói có các cái gì đó rất là lạ. Mình cũng cảm thấy âm thanh ờ, vừa mới hát mình cũng khá là lạ đấy. This is park. Ừ. Ôi Thật quá Mẹ có người ngoài hành tinh chạy ngang à Mình xin bấm đứng lại đúng khúc đó thử đi Ui mẹ, Có đổ bóng đàng hoàng nha mấy má Nhưng mà cái bóng này nó bị ngược chiều ánh sáng nha mấy má Nó kỳ dị lắm Nó, nó rất là vi diệu à, thường anh em biết rồi ánh sáng chiếu vô thì cái bóng nó sẽ đổ ngược lại ờ, nó theo chiều ánh sáng còn cái này là đổ ngược chiều ánh sáng luôn má ơi nó thật quá mọi người ạ à. ok tiếp thôi thế mà rất là nhiều bạn con nít ờ, ôi thế mà rất là nhiều bạn con nít tin nữa nha nha nha ok tôi khổ lắm lại là ổng lắm nè cái xe này chắc chắn là là ổng cắt tiếng nói lên cái là chú ơi cho cháu biết cái có phải chú không hay là nhân vật khác rồi giờ dạ, mình chỉ mong đợi chú sẽ làm một điều gì đó kỳ diệu hơn đó chính là bắt uh, à, nè cái bóng tất nhiên phải đổ thì chiều ánh sáng rồi đúng không đổ ngược lại với vô lý nó mới hấp dẫn nó lại Bollywood chú đang ờ, soi coi có thằng nào ỉa bậy không hiểu không không đây không phải là kiếm cả tun cát đâu nha mà đây là soi có thằng nào ỉa bậy không khu này là khu trồng cao của ổng ổng nói thôi ôi con nào ỉa bậy đâu bấy ôi ôi ôi ờ, chắc tạm này con vậy thôi mọi người à xong chắc không thấy nào ỉa bậy xong cái ờ, đi còn ga khổ thật sự Giờ chúng ta coi như thế nào ra thao xe mở cốp xe ra bị hù nè Ô, oh, dẫn lại là chú <laughs> chào chú lần thứ ờ, thứ năm quay đờ mày nít tôi nghe tiếng sư tử gầm mọi người à what ok ok ok ok mình sẽ cố gắng định thần để mà xem hết clip này mình đang không biết con trước mặt của mình là con gì luôn nhưng mà nó chẳng là một cái định lý rất là hay ho đó chính là ngược chiều của bóng ok quá hay ho quê what the fuck à, mình tức thật sự luôn mọi người mọi người hiểu vấn đề của mình tại sao mình tức không nè mọi người nè đấy cái tâm điểm chú ý là cái con màu trắng này nè nhưng mà nó hù là nó hù từ bên phải qua mọi người ạ à. mọi người thấy tức không đấy à còn clip này là clip mình đã xem rồi vậy thôi mình xin uh, gọi là chuẩn bị kết thúc clip và mình muốn gửi cho anh em nào xem những clip mà uh, cartoon cat có thật và rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình mà những tin nhắn đó là số mình xóa hoặc là những comment đó là mình xóa là anh ơi cartoon cat có thật đó và cũng có một số người đã gửi clip này cho mình để ghi reaction bảo là clip này uh, uh, có cả tuôn cap và nó có thật và trước khi uh, vô video này thì mình xin cảm ơn anh em CL nhé anh em CL ECL đấy anh em đã gửi clip này cho mình và chú thích cho mình rồi còn những uh, anh em kia mà gửi kiểu mà dòng chú thích là ui thằng này suốt ngày uh, xạo liền uh, cái này nọ đấy mấy cái này có thật mà tại sao mày lại ba la ba la ui mình thực sự mình xóa luôn con mẹ luôn chứ mình để làm gì rồi nhiều bạn thì cứ auto mẹ thấy rồi đó các bạn đã được thấy rồi đó bây giờ các bạn sẽ được thấy một cách trọn vẹn hơn nữa đó chính là cartoon cách có thật và làm sao để có cartoon cách trên clip của mình đây anh em thấy đây là một màn hình màu xanh đúng không thì nó là cái dạng ờ, ok file đây là một đoạn âm thanh nhỏ của cartoon cách uh, ờ, trong uh, được máy người ta sử dụng để làm ờ, game hay là cái gì đó rồi đấy anh em thấy nó thật chưa nó thật trên từng chi tiết luôn đúng không đấy, rồi chúng ta tới cái tiếp theo luôn đấy. anh em thấy quen không và anh em thấy ờ, những cái này quen không đấy anh em cũng có thể xem cái này cũng được ok và anh em cũng có thể xem cái này cũng được và đấy ok nó rất là nhiều cái thật luôn mọi người ạ à à, à mà quên nữa mình quên nói một chuyện với mọi người thì à, anh em hãy đọc tiêu đề nhé phi chu diêu ok có nghĩa là sử dụng miễn phí là anh em hiểu rồi đó mình quá cực để giải thích nó có thật hay không rồi thì hôm nay đây là tiện thể clip này mình cũng xin giải thích luôn đấy đấy rồi video đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe nếu thích video này thật sự mình video mình thực dạng ờ, mấy gì ác sành thì mình cà khịa hơi bị nhiều chỗ nên là anh em thông cảm giúp mình từ uh, những cái uh, người ghép video rất là thật thật tới mức mà mình không thể nào phân biệt đó là ghép hay là không ghép luôn đó ờ đúng rồi khổ lắm vậy thôi chúc anh em buổi tối vui vẻ